Okay, what are you doing now? Peeling bananas. Okay. For what? I'm making banana. Okay, I help you now. Thank you. ok that's good enough. ok bây giờ bánh mì nè, bánh mì ăn hết đó các bạn. Nó cũng còn vẫn còn mềm nhưng mà mình ăn nó biết nữa. Bây giờ ha, bánh mì. ok now it's uh, bây giờ mình đổ à, sữa vô. sữa sữa sữa đây làm bánh của mình đây nè đó sữa sữa đặc á mình không có mua sữa ông già đó. cũng được đó hả ô hãy à, xăm à. xăm à, xăm hót qua tờ ok nào đi tờ đắp đi quanh ok à giờ bỏ ờ, sữa nước cốt dừa làm tại Thái Lan gì cũng làm tại Thái Lan hết Việt Nam mình có rất nhiều dừa nhưng mà không chịu làm để người ta, người ta làm hả phước đấy for the kitchen đó là phước ờ phước is uh, some okay now break it out yeah. how about it uh, leave it yeah more like on uh, à, okay good good ok. now stir it up then you the thing stir it up and I have to make it uh, look small out so. oh yeah not bad but uh, uh, you taste it this is uh, yeah. bây giờ mình bỏ bây giờ mình bỏ vô khuôn này các bạn đó, đó. What, cinnamon à? Yeah, dạ, cinnamon uh, shake on top uh. bây giờ mình bỏ chút xíu quế lên đó, bây giờ mình trải cho nó bằng bằng mặt ra bằng lòng à, nhưng mình không cần phải bỏ thêm uh, bỏ um, vanilla vô nữa. Okay. Rồi ok bữa nay là rồi hả rồi ok bây giờ bỏ, uh, ờ, hậu để uh, chuối lát bỏ lên trên cho mặt cho nó đẹp ừ. này là mình mới vừa rải thêm một chút xíu uh, bột uh, quế các bạn đó. Now I bake my banana cake in the oven at 350 for 20 minutes. Okay. Now it's done. Banana cake. Oh, very good. Thân chào các bạn Hello everybody ah, uh, Just uh, walk out with a à, girlfriend à, Come home, have a cake You want any cake? Đây đây Tôi sẽ à, làm bánh chuối cho các bạn À, à, sắc ra bà xã sắc ra phần nửa biểu mình à, đem bánh qua cho Kimberly đó nên đem qua rồi ở đó chơi đó, bây giờ về nhà mình ăn ăn chuối của bà xã làm Đấy. giờ mình trước hết mình bỏ thêm thêm dừa vô đó. Đó. giờ hơi bị đặt và ờ, xả ra mà, đó bây giờ chơi mình bỏ mè lên mè trắng trong mè đen đó mè này cũng chưa rang à, như rang rồi nhưng mà đó, ờ, mè có mè lên Đấy. Đấy. À. Mm. Đấy. Bacon. Mm. Bacon. Yeah. phải đồng dạng của mình á không phải biết ngoại ngữ đó người biết nga tàu hay là ờ, tiếng ờ, tiếng nhiều và ờ, tiếng hàn tiếng nhật tiếng tiếng mẹ đẻ rồi phải mà phải thêm một thứ tiếng nữa đó là phải hai ngoại ngữ đúng không anh phát ừ. phải vậy á chứ mình không có phải có trình độ ừ. trình bộ phải dùng, phải qua phải qua ờ, lớp 12 mình không có ừ. không cần phải đẹp không cần phải xấu không cần phải đó bây giờ nó rồi mọi người ừ. rồi chúc các bạn một ngày thứ hôm nay thứ mấy Friday đó một ngày thứ sáu thật tuyệt vời bye bye bye <laughs> <laughs>